À, xin kính chào quý vị và các bạn à, Rất vui gặp lại à, quý vị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay Thì tiếp tục cái buổi à, chiều cũng à, Sau khi đi làm về thì em cũng ghé quay cho quý vị và các bạn một cái uh, miếng vườn nhé Miếng đất vườn uh, vườn bưởi tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đây là cái con đường mà đi vào đất của chúng ta nha ừ. đường này thì à, xe tải à, vào thoải mái nha Đó, phía trước là điện luôn có diện tích là 6,5 hecta hiện trạng là đang trồng bưởi nha thì à, từ đây mà chúng ta đi ra đường DH 508 thì khoảng tầm 3 cây số nha khoảng 3 cây số mà đường rất là dễ đi nha quý vị ừ. cái à, đây là cái à, ranh đất của chúng ta đây hiện trạng là trồng bưởi đây thì à, nó có một bên đây là bưởi à, bưởi nhỏ nha mới trồng giáp với cái vườn cao su bên kia còn miếng đất đây là của người ta đất trống đây à, người ta đang trồng cao su non còn bên này là bưởi đang thu hoạch bưởi có hệ thống tưới nước này đất đây rất là bằng và đẹp luôn tổng diện tích là 6 hecta rưỡi nha quý vị 6,5 hecta trái nè có cái nhà cấp 4 để ờ, giữ vườn trong vườn nha đây thì ờ, cũng nói cho quý vị luôn ha cái miếng đất này là có bốn sổ thì trong trong gia đình nên là chia cho con bốn sổ nhưng mà giờ bán là bán hết luôn đường thì đi vào vừa tới đất chúng ta là hết đường bưởi rất là đẹp hiện trạng bưởi là đang thu hoạch Mình quay bữa cho quý vị xem diện tích nó rất là rộng nên em đi cũng không hết cho quý vị xem được đó cái vườn bưởi rất là quy mô nha giờ vô là thu hoạch thôi ừ, bưởi rất nhiều trái luôn hệ thống tưới đầy đủ đó. dài xuống phía dưới kia luôn nè giáp với cái hàng cây cây rừng đây có cái hồ chứa nước nha Đó, hồ chứa nước để tưới tiêu này đứng đây thì quay à, khá là rõ cho quý vị và các bạn xem Đó, chúng ta nhìn cái vườn bưởi 6,5 hecta xung quanh thì à, người ta trồng cao su nha nhìn cao cao lên thì quý vị thấy bên này là cái vườn bưởi nhỏ mới trồng còn bên này là vườn bưởi lớn đang thu hoạch nha cái này ờ, thu hoạch tết quý vị nào quan tâm về giá thì em báo giá luôn cho quý vị xem ha là giá của cái ờ, vườn bưởi này là 4,5 tỷ một ha nha 4,5 tỷ một hecta vị trí của cái ờ, cái vườn này thì à, em cũng nói luôn là nó cách chỗ à, thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm à, bảy chục cây bảy chục cây số quý vị nào có nhu cầu thì chúng ta cứ liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 ừ đây thì làm vườn rất là đẹp luôn yên tĩnh và có thu hoạch tiền nó rất rộng đi chắc <laughs> một chút xíu thôi chứ không không đi hết được em à, sẽ để cái phần cuối video là cái sổ ha sổ cho quý vị xem sổ sách giấy tờ đầy đủ miếng đất rất đẹp bằng cái này bưởi này mà có người phải bọc trái lại nữa thì à, rất là đẹp luôn rồi em nói rõ ha à, cái đường mà vào á thì à, là đường DH508 chúng ta đi vào đường hố đá là sẽ vào cái vườn bưởi này nha đường hố đá rồi một lần nữa thì em xin báo cho quý vị một cái xin giới thiệu cho quý vị ha, cái miếng đất uh, trồng bưởi vườn bưởi tại xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương tổng diện tích là 6,5 hecta và giá là bốn năm tỷ bốn tỷ rưỡi một hecta nha có thương lượng chút đỉnh cho quý khách nào cho quý vị nào có thiện chí quý vị nào thiện chí thì liên hệ em số điện thoại 0972 042 552 Rồi, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo